anh đã từng chiều những hơi ấm không tròn về khi bên em hay nói anh nghe như vậy đúng không mà đừng vài ô hương hẻo là hai hữu ta đang vãi tròn thôi nhưng từ lâu em đã biết câu trả lời chúng ta tìm được nhau không dễ như xa nhau từng đã hứa bên nhau đến lâu chẳng mãi đầu em luôn muốn yêu anh bình yêu mà sao anh chẳng hề nhớ chân thành nhưng em đã nhận lại điều gì mình đừng có đến thế sao anh ơi chỉ mới là ông thôi thì sao anh đến với một người là cả anh thương em đi chờ đưa lối ta yêu nhau chứ ra đâu hãy do mình anh cho một đã nắng một đời ấm từ trong thâm tâm em nói với anh đi rồi mai sẽ khác tương lai yêu hư hoi chẳng muốn đau thêm một lần bữa rồi cũng nắng ngôi anh đói mong anh em quay thôi em về nơi hai chúng ta không cùng lỗi sống mỹ rằng chia tay làm ta đớn đau trong ngàn đời tốt hơn khi bên ai chẳng hão một lời giờ anh đã không còn xứng đáng với em nữa rồi em hãy tìm mong nguyện điều mới hay à chúng ta tìm được nhau không hề như xa nhau đừng đã hứa bên nhau đến lỗi trong mái đầu em luôn muốn yêu anh bình yên mà sao anh chẳng anh nhớ chứ hẳn những người đã nhận lại được gì cùng mình đã khó đến thế sao anh ơi chỉ biết em thôi đời xa anh đến với một người là cái anh thương ngày em suy trôi đôi lỗi ta yêu nhau nhưng giờ lậu phải do mình anh chờ một thời nắng hơn một đời ấm từ trong thực lòng mềm đó ơi quên anh đi rồi mai sẽ khác mình là yêu hơn thôi chẳng muốn yêu em một lần mưa gió cũng nắng thôi anh ơi một mình em quay rồi em về nơi hai chúng ta không cùng lối rằng mình đừng khó đến thế sao anh nói chỉ mình em hỏi vì sao em đến với một người là cả anh thương em duyên trời đưa lỗi ta yêu nhau như già lão vai do mình anh chọn một người nắng hao một đời ơi từ trong thâm tâm anh nói quên anh đi rồi mãi sẽ tha Thực là yêu hư hỏi anh chẳng muốn đau hiền một lần mưa rồi cũng nắng hỏi anh ơi một mây em quay rồi em về nơi hai chúng ta không cùng lỗi Seven days, at my lord.